cứ sắp đến đại hội là nhăm nhăm nhăm nhăm lại chuẩn bị là đi thu xếp chỗ nọ chỗ kia tìm cách tác động cái nọ cái kia để ủng hộ ông này ủng hộ ông kia tôi chưa nói là ủng hộ em nhé ủng hộ ông này ông nào ông kia tuyệt đối tránh cái đó tôi rất quan tâm vào chỗ này nếu anh nào vi phạm cái này thì không dùng tôi nói nhiều lần rồi anh là chạy là không dùng chúng ta thống nhất cao cho tinh thần này